thôi rồi để bánh vô chụp đi à đó hầu hay quá ra luôn rồi <laughs> cái này à, nó chứ chìa khóa mở đâu được khó mở lắm á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 nên mình sẽ tháo nó ra và đây thay mới hoàn toàn ha và đây là cái ốp bên dưới của cái à, bộ à, lavabo rửa mặt ha đó và đây là bộ xả bên dưới ha cái bộ xả này nó bị à, cũ dữ lắm nè nên đụng vô là nó rớt ra luôn nè các bạn đó thì mình sẽ do nó bị xét đó, nên cái khâu gỡ ra rất khó ha khi cái công cụ để mà gỡ ra cần gọi là dùng tới kìm ổ quạ và những cái thiết bị cần thiết để mà khi mình mở nó ha và máy cắt đó mình sẽ à, cắt bỏ hoàn toàn những cái thiết bị cũ nha mình chỉ chừa lại cái bộ xứ rửa mặt và cái bộ ốp uh, xứ ở bên dưới của cái bộ labo này thôi các bạn đó và đây là cái ren ừ, cái ren này mốt bên trong nha thì cái ren này nó bị xét nên không dùng mỏ à, lết hay là kìm mà được mà mình phải dùng cái mỏ quả này nhưng mà cái quả này mình sẽ chọn vào chính giữa bên trong để mình xây nó thì mình mở ra mới được ha thì đây cũng là một cái kinh nghiệm mà anh Khải một bình thường sửa chữa điện nước lâu năm chị à, chứ bình thường mình cũng không biết mở cách này nha các bạn đó cách này thì rất hay và hiệu quả ha khi mà mình không uh, cây kìm hay cây mỏ lết đó, không có à, đưa vô được đó mình sẽ dùng cách này cái mở rất tiện lợi và đây mình cũng có thể dùng cách này các bạn dùng cách này khi mà nó bị gãy và chỉ còn cái găng thôi mà mình sử dụng mình sẽ sắt một dọc cây đất vô mình xây hay là nó sẽ ra nha các bạn đó sau khi mà dùng ờ, mở xong cái ren 21 thì mình sẽ tiếp tục mở luôn cái van xả bên trên và cái ống thoát nước ờ, cái ống cấp nước nha các bạn nó do nó hơi bị xét nên nó gỡ ờ, hơi lâu nha các bạn thì những cái thiết bị này bị gò nước nên mình sẽ thay mới thay mới hoàn toàn đó. đây là cái thiết bị mới của mình ha này cái bộ trước tiên là mình sẽ gắn cái bộ xả ở trên đầu ở trước thì hôm nay mình sẽ gắn bộ xả bằng inox hết nha các bạn thì à, gắn mờ inox thì cái độ bền nó sẽ được lâu hơn nha đây là cái câu cố định cái quanh xả nè gắn những cái bát ở bên dưới mình sẽ cố định cho nó ngay lại nha các bạn gắn ngay xong đó mình sẽ siết chặt nó lại luôn sau khi mà siết chặt xong thì anh anh Khải sẽ à, tiếp tục mình gắn cái ống cấp nước và cái găng gen cái gen 21 hai mặt nha các bạn đó mình sẽ dùng keo non để mình cố định nó để mình giữ nó không bị xì nước nha các bạn đây cái đầu mà ngay nguồn nước nè các bạn phải siết chặt nha tránh tình đàn nó bị gò nước nè thì anh, khởi sẽ siết chặt cái cái gen 21 này cái gen này là cái gen ngoài ha các bạn cái gen ngoài 21 hai đầu đó thì anh Khải sẽ dùng cái à, cái kìm bảo quạ để mà siết chặt cái à, ống cấp nước này với nguồn nước nha à, cái khâu này rất quan trọng nha các bạn rồi sau khi mà mình đã cố định và đã siết chặt xong cái ống cấp nước với cái nguồn nước ha tiếp tục mình sẽ cái khâu tiếp theo là mình sẽ gắn cái cái bộ xả nha các bạn cái bộ xả này thì các bạn phải gắn kỹ và phải đúng cách nó nha nếu không thì nó bị xị nước nè đây sẽ mình sẽ dùng máy để mình mở cái cái bộ trên của nó và mình đưa một phần ở trên một phần dưới thôi rồi mình sẽ siết lại mình có thể dùng à, tua vít hoặc là máy để siết lại cho chắc nha các bạn à, cố định đầu trên trước xong cái à, đầu dưới thì mình sẽ đo cái kích thước nó để cho nó đều và nó đúng kích thước thì nó sẽ bị không bị gò nước nha này cái khâu này quan trọng các bạn thì nó hơi dài nên khởi sẽ dùng máy để cắt ờ, nó cho nó để vừa cái kích thước của nó nha thì cái này cần phải có thợ làm nghề nha các bạn nói chung là có kinh nghiệm lắp cái ba cái này nó mới ờ, đạt hiệu quả nha nó không bị xì nước hay bị go nước ha. sau đó anh khởi sẽ tiến hành lắp ha. đó mình sẽ dùng những cái ron để mình lắp vô để tránh trường hợp nó bị xì nha vì gò nước ha. rồi sau khi bà đo kích thước đầy đủ nha các bạn thì anh, anh khởi sẽ dùng một cái lớp băng keo đen để mình quấn quấn chặt cái đầu cuối cùng của nó nha khi mà mình đút vô cái chỗ cái nguồn xả đó tránh mà nguồn nước nó bị tròi ngược ra rồi các bạn đó thì mình à, đo cho nó vừa đủ kích thước thôi đó rồi sau mình sẽ dùng một lớp silicon các bạn mình sẽ nhiễu giáp dòng à, bên trên cái ống này ha đó khi hồi mình đút vô á thì à, nó dạng như là tạo một lớp keo để mà khi trào ngược nước lại nước sẽ không bị trào ngược nước nha khi xả nước xuống thì nước sẽ không bị trào ngược lại đó rồi và cái khúc quan trọng này là mình sẽ tinh chỉnh nè mình sẽ siết cái này là mình phải cái siết khi siết mình siết kỹ nhưng mà tránh trường hợp nó bị leo găng thì khi mà xả nước xuống nó rất dễ bị xì nước gò nước ra nha các bạn sau khi siết xong thì anh khởi sẽ dùng cây kìm hậu quả để mà siết chặt lại một lần nữa nha các bạn và đây các bạn đây ờ, ờ, sau khi mà hoàng đã hoàn thành xong cái khâu lắp đặt thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình ốp ờ, lại cái bồ xứ ở bên dưới nha các bạn đó. để mình kiểm tra kỹ nó không cho nó hoàn toàn và mình sẽ ốp cái bồ xứ bên dưới lại bộ này để giữ cho cái bộ lavo nó đẹp hơn các bạn và đây là toàn bộ những cái thiết bị mà anh Khởi đã lắp đặt xong nè đó hiện tại mới vừa lắp sạch không còn dơ nha rồi mình sẽ vệ sinh nó sạch rồi mình sẽ xả nước cho các bạn xem và đây sau khi đã vệ sinh à, sạch sẽ nha và đây nó xả rất ok các bạn đó, bên dưới thì nó hoàn toàn là không bị gò nước hay bị xì nước nha các bạn đó, rất là ok nha bên đây cũng vậy luôn nè các bạn thì hiện tại lắp có mười mấy cái nè các bạn đó rồi thì video mình đến đây là kết thúc thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo